Hello chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K Kênh uh, chuyên nhận định cũng như là soi tất cả các mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư trong một trận bóng à, uh, Một trận bóng thì có rất nhiều những mã kèo ấy, à, anh em uh, Ngoài trừ hai cái mã kèo chính mà anh em thường chơi Đúng không? À, chấp cũng như là trên dưới thì còn có những cái mã kèo góc, kèo thẻ Rồi là kèo cầu thủ ghi bàn Nói chung là rất nhiều rất nhiều những mã kèo mà anh em chúng ta có thể chơi trong một trận đấu và tất nhiên rồi đối với mình thì uh, là một người chơi lâu năm cũng như là chơi bóng theo cách đầu tư thì mình sẽ chọn uh, những cái kênh đầu tư uy tín cũng như là những cái mã kèo mà mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể đầu tư trong một trận đấu không nhất thiết là những trận đấu mà anh em chúng ta cứ phải đâm đầu vào trên hay dưới và phải hay xỉu anh em nhé đó và mình cũng ờ, nói trở trên kênh ờ, ca bóng đá luôn đó là cái kênh mình có hai kênh bóng ca bóng đá cũng như là xem cái bóng là có tiền à, nếu như anh em nào theo dõi nhiều thì anh em cũng biết rồi hiện tại thì kênh xem kèo bóng là có tiền thì ờ, không thể ờ, đăng được phải hai tuần nữa thì mới đăng lại được video và mình có làm một kênh mới cho anh em để anh em chúng ta có thể theo cái kênh xem kèo bóng là có tiền đó là hiện tại thì đã có gần 100 sub rồi anh em nhá anh em nào ủng hộ hiện tại đang ủng hộ kênh xem kèo bóng là có tiền thì anh em có thể qua đây Ờ, đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông thông báo để anh em chúng ta sẽ nhận được những cái video sớm nhất mà mình lên cho anh em uh, quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp cho anh em một trận đấu nó có vòng tứ kết và trước khi đi đến với vòng tứ kết thì mình uh, cũng có nói với anh em rồi mình đã làm 3 trận đấu ở vòng tứ kết này rồi trận đấu giữa Hà Lan và Argentina diễn ra vào dạng sáng ngày mai cũng như là buổi tối ngày nay ngày hôm nay trận đấu giữa Brazil và Croatia và ngày mốt đó là trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha cũng rất là hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi cũng như là anh em chúng ta chơi cũng như là đầu tư anh em nhá ngày hôm qua ngày hôm qua thì không có uh, World Cup diễn ra tuy nhiên thì mình vẫn có lên kèo cho anh em một số những trận bóng cỏ anh em nhá đặc biệt là những trận đấu giao hữu ngày ờ, buổi tối ngày hôm qua trận đấu giữa Arsenal và Olympic Lyon uh, thật ra không phải là trận đấu giao hữu mà trận đấu uh, giải uh, Dubai đấy thì ngày hôm qua mình có đẩy cho anh em hai mã kèo thôi đó là Arsenal hiệp 1 cũng như là Arsenal cả trận được chấp 0.25 thì ngày hôm qua Arsenal chiến thắng với tỷ số là 3-0 thì anh em chúng ta cũng à, húp nhẹ nhàng hai cái mã kèo mà mình đẩy lên cho anh em buổi tối ngày hôm qua rồi và buổi chiều ngày hôm nay còn những cái trận bóng cỏ ở giải Trung Quốc nữa mình thì mình hay đá uh, hay chơi ở những uh, cái giải Trung Quốc Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc anh em nhé và mình uh, có thể có một số trận đấu ở những cái giải um, Ấn Độ cũng như là Úc nữa tuy nhiên thì mình uh, vẫn hay chơi ở giải Trung Quốc hơn Trung Quốc uh, Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc đấy J League K League và C League đó là ba cái giải đấu mà mình uh, hay cho anh em chơi rồi quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay trận đấu giữa Pháp và Anh anh em nhé trận đấu giữa Pháp và Anh Đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là trận đấu này sẽ là một trận đấu rất cân bằng của hai đội bóng rồi khi mà cả hai đội bóng đang có một phong độ rất tốt. À, tuy nhiên thì ờ, với những gì mà anh đang thể hiện thì mình thấy rằng là anh có phần phong độ nhỉnh hơn khi mà anh họ bất bại từ vòng bảng cho đến bây giờ còn đối với Pháp thì ở vòng bảng họ đã có một trận thua à, trận thua trước Đan Mạch với tỷ số là 2-0. Đó. Và quay ngược thời gian uh, về uh, lịch sử đi uh, cả Anh và Pháp có 11 lần đối đầu với nhau và phần thắng thì nghiêng về Pháp nhiều hơn khi mà Pháp có 5 chiến thắng còn Anh chỉ có 3 chiến thắng và ba trận còn lại là ba trận hòa. Tuy nhiên thì uh, mỗi năm thì mỗi khác anh em, uh, mỗi năm cũng như là mỗi lần World Cup cũng như là Euro thì mỗi đội tuyển đều có những hạt giống cũng như là những nhân tố khác biệt so với uh, uh, những cái năm trước đúng không? à, chúng ta không thể nào mà so sánh đội hình à, hiện tại của Pháp cũng như là Anh ở dưới cái thời của Zidane, Henry hay là dưới thời của Guerra, Lampard đúng không? Không thể nào mà chúng ta có thể so sánh được như thế được mà chúng ta sẽ uh, tập trung vào những con người hiện tại rồi. Đối với mình thì mình như vậy, mình uh, rất ít khi mà theo dõi lịch sử lắm. Uh, chỉ có một giải đấu mà, mà mình nghĩ là uh, có thể nghiên cứu uh, về cái lịch sử vì uh, cái uh, uh, nói một chút về tâm linh đó là ở C1 thì đúng là nó <laughs> kiểu nó có một chút về tâm linh là khi mà những cái lịch sử nó vẫn chưa ít khi nào thay đổi ở cúp C1 anh em đó và bỏ qua hai cái mã kèo chấp hiện tại cái mã kèo chấp đang là pháp chấp anh anh em nhá pháp chấp anh 0.25 đấy um, thật ra là cái chấp này thì cũng uh, mình nghĩ rằng là đang uh, người ta đang đánh giá rằng là Pháp có một đội hình uh, nhỉnh hơn thôi Đấy, có một uh, cái đội hình nhỉnh hơn khi mà nếu như so sánh về từng yếu tố của đội tuyển Anh với Pháp thì uh, Pháp có phần nhỉnh hơn đó là có Mbappe đúng không và một cầu thủ uh, uh, mà người ta thường ví von có thể thay thế được Messi cũng như là Ronaldo còn đối với Anh thì uh, mình đánh giá rằng là Anh lại là một đội hình ờ, cân bằng hơn ở mặt tất cả các tuyến anh em nhé tất cả các tuyến đều có uh, trình độ nó tương đồng với nhau so với Pháp uh, tuy nhiên thì với một trận đấu thôi và cái cách sử dụng con người của các huấn luyện viên nó sẽ khác nhau mà anh em đúng không uh, xem một chút về uh, cái uh, mã tài uh, tài xỉu nào hiện tại đang là ở mức 2.25 ờ, Xét về 6 trận đấu gần đây nhất của Pháp gặp Anh Thì uh, mỗi trận đấu trung bình mỗi trận đấu là hai bàn anh em nhá Vì vậy nên là anh em chúng ta có thể đầu tư vào cái tài 2.25 được Đó Vào cái uh, tài 2.25 được Cũng như là chúng ta có thể uh, xét một chút về hiệu suất ra bàn của cả hai đội bóng thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại trong năm nay cũng như là World Cup năm nay trong uh, ờ, 4 trận đấu vừa qua 4 trận đấu vừa qua của Anh Hiệu suất ghi bàn của họ trung bình Mỗi trận đấu uh, rơi vào khoảng 2 bàn 2.5 bàn mỗi trận Còn với Pháp Pháp thì um, trung bình mỗi trận họ ghi được hai bàn và đó là lý do mà vì sao mình nghĩ rằng cái tài 2.5 sẽ là cái tài mà à, chúng ta sáng nhất cho chúng ta để chúng ta đầu tư trong cái trận đấu này anh em nhá mình nghĩ rằng với ờ, cái kèo 0.25 này này 0.25 này này đấy thì đến khi nào trận đấu diễn ra thì có thể sẽ là đồng banh và tất nhiên rồi với một trận đấu cân bằng như thế này thì đội nào được chấp sẽ là đội ưu tiên mình chọn lựa chọn anh em nhé mình sẽ không phải là lựa chọn theo uh, những cầu thủ mà mình uh, hâm mộ hay là theo đội bóng mà mình thích đâu mà đối với mình khi mà chúng ta chơi bóng rồi thì chúng ta chỉ quan tâm đến một yếu tố đúng không chỉ một yếu tố thôi ai cũng vậy thôi đó là tiền đấy và anh em nhớ nhá nếu như mà anh em muốn đầu tư bóng đá và có muốn đầu tư cũng như là chơi bóng để có tiền ấy thì tốt nhất là anh em nên chơi bóng theo kiểu running uh, kèo đi theo trận đấu chứ không phải là trận đấu đi theo kèo đó đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em còn nếu như anh em nào muốn nhận uh, những uh, uh, mã kèo buổi tối ngày hôm nay cũng như là những trận đấu bóng cỏ hay là những cái giải đấu khác thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhá. À, một ngày mình cũng không thể nào lên hết được tất cả những trận đấu trong một ngày cho anh em để anh em chúng ta cùng tham khảo cũng như là cùng chơi được. Và tất nhiên là với những cái kèo mà trước trận thì rất khó chỉ là những cái kèo tham khảo thôi anh em nhá đấy thì à, anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua zalo cũng như telegram cũng như là anh em nào yêu mến ca thì anh em cho mình một à, đăng ký kênh cũng như một like video này nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video à, nhận định cũng như là soi kèo sớm nhất của mình còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những à, video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo